thì đầu tiên với bếp số 1 giá của nó là 1,6 triệu thì bếp là Paloma bếp có model là IC330SB đây đây mặt trắng men bếp số 2 giá 1,9 triệu hiệu Paloma model là IC330SB mặt trắng men luôn bếp này sẽ có được lắp đặt ờ, công tắc rang chiên thoải mái chỉ ờ, độc quyền duy nhất bên cửa hàng chúng tôi đang phân phối thôi có công tắc là rang chiên các bạn có thể rang chiên thoải mái mà không lo bị tắt lửa ở bếp số 3 này giá là 2 triệu hiệu biết là Rinnai model biết là KG560L bếp số 3 giá 2 triệu mặt trắng men bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL bếp số 6 1,6 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGE31NSBL bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là ic s 37 k bếp mặt trắng men chống xước và chống chày bếp này cũng sẽ được lắp công tắc rang chiên thoải mái cho các bạn Deep số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma Model là IC800F Bếp số 9 giá 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma Model là ICN86B Bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu Paloma Model là IC 360WA Bếp này sẽ có tích hợp full chức năng đây Đây Nấu nước sôi, nấu cơm và nấu cháo nè Rang xào nè, chọn nhiệt độ chiên nè Hẹn giờ cả ba bếp Bếp này giá 4,7 triệu, bếp số 10 Bếp số 12 ờ, Giá 2,2 triệu, hiệu bếp là Paloma, model là IC800B, bếp mặt trắng nan chống xước và chống chày. Bếp số 13 giá 2,2 triệu, hiệu bếp là Rinnai, model là KG661C. Đây, mặt uh, trắng men. Bếp số 14 giá 2,4 triệu nè. modem ờ, bếp hiệu bếp là Paloma, modem là BA39B, mặt trắng men, chống xước và chống chày. Đây là một cái số dòng bếp bên cửa hàng của chúng tôi giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể ờ, tham khảo giá cả và mẫu mã đây các bạn cảm thấy mà thích mẫu nào có nhu cầu muốn mua thì chỉ việc ờ, liên hệ với cửa hàng chúng tôi với mã số bit như thế này đây sẽ có nhân viên ờ, gửi hình chi tiết và tư vấn cho các bạn <clears throat> tiếp theo là bếp số 15 giá 8 triệu đây là một cái dòng bếp kính của hiệu Rinnai đây hơn khuyến mại sẽ giới thiệu một số dòng bếp da bên cửa hàng của chúng tôi với nhiều mẫu mã và giá cả phù hợp cho các bạn thì bếp là Rinnai đây model bếp là RTS 61AWG10RN ở tiếp theo là bếp uh, số 16 hiệu bếp là Rinnai mua em bếp là S650 VGAS bếp này cũng có giá là 4 triệu đây bếp mặt kính full inox full chức năng giá 4 triệu đây full chức năng đây thì cái dòng bếp uh, số 15 này á đặc biệt cái dòng bếp này á, thì các bạn lưu ý á, là chúng ta phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được tiếp theo là bếp số 17 đây là bếp hiệu Haman uh, mặt kính cường lực full inox full chức năng và đây full chức năng đây đây mình biết của Haman đây là hẹn giờ có hai bếp nấu nè chọn độ chiên nè nấu nước sôi và hâm rang xào nè nấu nước nấu cơm nấu cháo và nướng tự động thôi là thực phẩm nè bếp số 17 giá 4 triệu thì đây dòng bếp này cũng phải lưu ý phải đặt nồi lên thì nó mới cháy được tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai bếp này cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây model bếp là RT ES66 VCTSB bếp số 19 giá 8 triệu đây là một dòng bếp của Rinnai mặt kính còn lực full nóc và full chức năng đây full chức năng nè hẹn giờ nè nấu cơm nấu cháo nè ờ, rang xào đồ khô nè nấu nước sôi và hâm chọn nhiệt độ chiên và nướng tự động đây bếp số 19 giá 8 triệu đây là một dòng bếp ờ, cũng tích hợp tính năng là phải đặt nồi lên thì bếp mới cháy lửa được bếp số 20 giá 4,8 triệu thì bếp là Rinnai model là S660 VGAS đây là mặt kính cường lực đây bếp này cũng là full chức năng và full inox đây thì hầu hết những cái dòng bếp ờ, của ờ, thị trường là chủ nhật á nó đều tích hợp với bếp nướng như này thiết kế nướng như này cho các bạn sử dụng nướng thực phẩm đây rất là tiện lợi tiếp theo là bếp số 21 đây là một dòng bếp từ hiệu Toshiba giá 3,5 triệu thì đối với những bạn có nhu cầu muốn mà, mà muốn nấu ăn nhanh đó thì các bạn cũng có thể sử dụng những cái dòng bếp từ này nó năng sẽ rất là nhanh nó rất là phù hợp với những món nước là nấu canh hay nấu lẩu á, rất là phù hợp nhưng mà khi mà các bạn chế biến những món chiên hoặc là xào á, thì nó sẽ không có ngon được bằng ờ, bếp ga đâu đây bếp từ hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu bếp số 22 đây là một dòng bếp ờ, ga âm của ờ, Haman đây là hàng trưng bày đây hàng trưng bày là hàng còn mới 100% luôn chưa qua sử dụng đây nó, nó sẽ có ba bếp nấu đây bếp số 22 giá 8 triệu bếp ram đây thì khi mà các bạn muốn biết về cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây là một cái bộ quà tặng gồm một, một bộ pin sạc giúp các bạn có thể uh, sử dụng nó tiện lợi hơn thì tiếp theo giờ tôi sẽ đến với lại con bếp chính của cái video lần này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 thì cái nhiệt độ mà yêu cầu phía dưới đáy nồi chúng ta nó phải đạt mức là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khói ra lại thì nếu mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà các bạn đó, thì các bạn nên lựa chọn sử dụng những nồi nồi mà nó có đáy dày các bạn không có nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng vì nồi đáy mỏng đó, nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đi đáy nồi thì nhiệt độ chúng ta chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai trăm rưỡi thôi thì bếp nó sẽ không thể nào mà khóa ra được thì nhà nhà sản xuất á, họ thiết lập á, ở cái que cảm biến ở giữa này thì nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động khóa ra lại nên những các bạn mà chúng ta hay chế biến những món mà chiên á, hoặc là rang hay là xào á, thì chúng ta phải cần cái nhiệt độ cao hơn thì với tính năng này á, nhiều khi nó sẽ rất là bất tiện vì nó có nhiệt độ mà khi mà chiên rang xào á, nó sẽ vượt quá cái 250 độ của nhà sản xuất thì biết nó sẽ ờ, tự động khóa ra lại nó cũng sẽ rất bất tiện nên nhà sản xuất ở đây á, họ cũng có thiết kế một tính năng rang xào ở đây các bạn ấn vào giữa khoảng 3 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì khi mà các bạn cứ tính năng rang xài lên á quay cảm biến này nó sẽ chuyển nhiệt độ từ hai trăm rưỡi lên đến 300 độ thì nó sẽ kéo dài cái thời gian chiên rang xào các bạn thêm được một lúc nữa nhưng mà nó cũng không có được bao lâu đâu bếp nó vẫn sẽ khóa ra lại nó cũng vẫn rất là bất tiện nên là để khắc phục cái vấn đề đó thì ờ, độc quyền và duy nhất bên cửa hàng chúng tôi á, có ờ, thiết kế một cái công tắc rang chiên giúp các bạn có thể là chiên rang xào thoải mái luôn mà không do vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị ờ, bếp nó sẽ bị khóa ra lại thì ờ, ở cái bếp này á, bên cửa hàng chúng tôi á, sẽ lắp đặt uh, công rắc gan chiên đó nó trực tiếp vào cái chế độ gan chiên của nhà sản xuất đây các bạn chỉ việc về nhà sử dụng ờ, ấn và giữ khoảng 3 giây thôi là đã xuất hiện được công tắc gan chiên của cửa hàng chúng tôi luôn thì mà đối với những bạn mà biết mà biết cửa hàng chúng tôi á, mà những bạn nào có yêu cầu á, có cái nhu cầu á, muốn lắp đặt cái công tắc gan chiên này á, thì cũng có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được lắp đặt công tắc gan chiên thoải mái này không lo tắt lửa đây là cái công tắc rang chiên ờ, chỉ duy nhất cửa hàng bên, bên cửa hàng chúng tôi là có thôi trên thị trường hiện tại không có nơi nào là có đâu đây bếp đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao nè bếp bên trái của tôi nè 270 đây nhiệt độ là 270 đây bếp bên phải 270 đây bên trái là 240 thì nó sẽ tùy về cái vị trí cái quay cảm biến á nó tiếp xúc với lại cái đáy nồi á nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau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 thì bên cửa hàng chúng tôi đó, cũng có hỗ trợ bán những cặp pin Utah như thế này đây là những cặp pin Utah thì với mỗi cặp pin này các bạn sẽ có thể sử dụng được khoảng 5 tháng thì bên cửa hàng chúng tôi bán hỗ trợ khách hàng với giá là 50 ngàn một 50 ngàn một cặp thôi nếu mà các bạn có nhu cầu sử dụng pin này thì cũng có thể liên hệ với mua cửa hàng chúng tôi thì à, để khắc phục vấn đề về pin như tôi vừa nói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 rồi nó có âm mà điện cho ông sơn đối chuyện rồi rồi ok rồi. đây biết sử dụng pin sạc hoạt động vẫn bình thường vậy là cái ờ, bên không biết cái số là số này đúng không thì ờ, tôi sẽ ba trăm sáu một cái đầu không ờ, có điện rồi rồi tôi là cái thằng chảo thôi bắt đầu đi chờ đây rồi, các bạn ơi cảm ơn cắm sạc vào là, báo ha à. rồi dạ, tại xe trên xe có khách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 phải cái nó quấn băng keo lại thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á thì ờ, chúng ta phải để ra cái học pin này trống nè các bạn phải lấy pin ra bên ngoài hết thì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á mà các bạn vẫn pin cho học pin này á khi mà hết thời gian trên ổ cắm thì biết nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong biết nên các bạn hãy lưu ý cái điều này